Minh Toàn à, xin mến chào quý bà con cô bác Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở trong Hạ Long Bắc. à, Xin lỗi à, là Tuần Châu Bắc chứ không phải Hạ Long Bắc. Và hôm nay là Minh Toàn có cái dịp về với Tuần Châu Bắc, à, Muốn gửi một số cái hình ảnh về đến à, quý bà con cô bác về phía trong Tuần Châu này Ở đây Minh Toàn muốn lên cái khu vực này nhưng mà khu vực này thì à, à, đang còn à, xây dựng nên mà không à, chúng ta không được phép vào dụ như đây đấy nó không cho là công trường đang thi công khách không đi lối này và đây thì mình Toàn đang đứng tại cái khu vực này là khu vực mà cách ờ, cách cái cổng vào này khoảng à, chừng à, mấy trăm mét đấy đây là cái cổng vào phía ngoài là cái cổng vào này. chỗ cái nhà trắng trắng trắng này đấy, là cổng vào đấy. và đây là một trò chơi là chinh phục đố cao nhưng mà vào à, vào thời điểm này thì à, cũng ít người chơi Đó. bây giờ mình toàn sẽ đi ra thế này ở trong này cũng khá có khá là nhiều trò chơi à, nhưng mà trò chơi ở đây thì theo cá nhân mình toàn cảm nhận nếu mà các bạn mà thanh niên à, mà thích mạo hiểm thì à, các trò chơi ở trong này nó cũng không được mạo hiểm lắm còn nếu mà các bạn về với Hạ Long Park thì hạ ở Hạ Long Park sẽ có nhiều cái trò chơi mà sẽ làm cho các bạn mạo hiểm hơn ví dụ một cái trò chơi là phi long thần tốc ở Hạ Long Park thì ở đây là cái tàu cao tốc thành ra là nó không nguy hiểm bằng cái ờ, phi long thần tốc và đây chúng ta thấy đây là một cái trò chơi một trò chơi của các em nhỏ đây chúng ta thử lên đây xem nào, Ồ, đây là trò chơi này không có người chơi này còn trò trò chơi trên này thì rất là nhiều người chơi đây đây chủ yếu là các em nhỏ thôi à, có cả một em gái mặc áo đen đen này cũng khá lớn rồi nhưng không biết chơi không áo đen quần trắng này Ồ, có cả người lớn chơi luôn à, người lớn không chơi mà người lớn là giữ giữ các em nhỏ để các em đấy chơi thôi Lại xong rồi, anh vô đó đâu? có thanh niên cũng chơi ở trò này luôn chứ không phải các em nhỏ đâu nhưng mà trò này thì không mạo hiểm lắm Thành nếu các bạn mà muốn chơi một số cái trò chơi mạo hiểm thì trò này là chỉ dành cho các trẻ em thôi người không như em nhỉ sao mọi người lại không như ai em bảo là ai chơi vòng tròn đi dừng rồi trò này bây giờ là dừng rồi đấy trò chơi nó chỉ mấy phút thế thôi các bạn cho trẻ em mấy mấy phút để chơi thế thôi em này lớn tuổi phết rồi nhưng chơi cái trò chơi em bé này. không phải là trò chơi trẻ mà người lớn không được chơi đâu nhiều người lớn rất là chơi trò thích chơi trò này luôn thành ra là à, rất là nhiều à, bạn mà khi mà đến đây thì các bạn có thể là thử cái cảm giác mà cứ thú vị dần thú vị dần những, qua những cái trò chơi ở đây đây và Minh Toàn bây giờ Minh Toàn sẽ đi ra phía ngoài này đây là một cái à, phía trước chúng ta là một cái à, cái đài phun nước nhưng mà Minh Toàn vừa ở dưới đấy lên ờ, đài phun nước đấy dưới đấy lên thì à, đài phun nước này cái hồ khá là bẩn nước khá là bẩn em các bạn trong Hạ Long Park về à, à, xin lỗi các bạn trong tuần Châu Park về mùa này thì không phải là mùa du lịch chính vì thế mà à, cũng à, rất là ít à, ít cái du khách về đây để tham quan du lịch và cũng ít cái trò chơi à đây rồi mình toàn là đang đói bụng quá đang tìm một cái quán ăn vặt mà không biết là có hay không mình toàn nhìn thấy đây một cái quán ăn vặt không biết là có những cái gì ở trong quán ăn vặt này hãy cùng đến đây xem nhé đây có cái gì ở quán ăn vặt này nào à đây có một món gọi là món xúc xích và nước để mà ở đây gần ngoài cổng còn phía trong thì mình toàn không thấy không không không có thấy luôn em ăn cái gì kem một xúc xích để xúc xích ngon xúc xích này là bao tiền cái đấy chị gái nhỉ không biết để em, em ăn gì ấy. À, ờ, không nóng à chị không nóng không nóng nó đang mất là chín rồi chị phải không không không nóng lắm nhỉ yeah nga nga anh gì lấy đi anh ăn anh gì lấy Thế lấy lấy tiền trong ví anh cả anh ví ví sau này ăn kem ăn gì lắm 20 nghìn đây xích khá là ngon luôn giờ cho em hỏi cái nhà mà nhà mà xây đồ thô mà hình tròn tròn bên trong kia là cái nhà gì chị nhỉ ở, ở góc góc treo chéo này này cái nhà màu đỏ đỏ hồng ấy à nhà điều hành của khu này à, chú ở ờ. ừ. cái cái góc góc này mà có cái nhà dạ vâng à, dạ, nghỉ ăn uống trên đấy dạ dạ dạ ngày xưa ở đấy là nhặt nước nhà gì ạ chỗ đấy là nhặt nước nhặt nước à dạ à à vâng dạ ở chỗ cá heo này à, vâng Đây, cô cá heo mà sắp tới là kỳ hoa hậu thế bây giờ thi hoa hậu là thi ở nhà nhà cái heo này à, à.